Ok, xin chào tất cả anh em mới vô nha Hello Nguyễn Tiến em mẹ ơi Hello Chiến Lê, hello tất cả mọi người nha à, Chúc anh em buổi tối xem live dễ nè mày đó, nãy giờ anh em mới vô thì cũng chưa rõ vấn đề gì khả năng mở túi chuẩn bị ăn Evan thôi anh em ơi như uh, thông tin trên uh, à, chân chủ thì uh, Evan đây nè hãy cho anh em xem thông tin uh, cái Evan như thế nào thì uh, cái này là Evan của mấy chủ Đại Sơn Hà Evan nào mấy chủ Đại Sơn Hà Trung Thu Tài Lộc đó trong thời gian mở túi thì à, anh em cùng hãy tham khảo thử phần thưởng như thế nào nha nè đây đây bây giờ cái màn, cái màn hình này méo là thời kéo lại đây. À, kéo lại đó. đó ôi trời sao bên kia nó động rồi rồi ok chưa đó thì đây là thời gian bắt đầu là ngày 26 tháng 7 là ngày hôm nay nè nè đó vừa sau bầu trời là là có luôn rồi dự kiến thì ngày 23 à, ngày 18 tháng 8 sẽ kết thúc nè ngày 18 tháng 8 sẽ kết thúc là khoảng à, event này khoảng tầm 10 à, 12 ngày 12 đến 13 ngày đó rồi thì event thì anh em sẽ ghép tại Tương Dương trung tâm cái túi nguyên liệu mà đánh quái ra anh em đó mẹ khai chuẩn bị là khoảng tầm như là 8.000 túi 8.000 túi đã mở ra này tìm bột mì trung thu này rồi đường trung thu này trứng gà đó à, ba cái cái này cái chính này xong nào đến cái tiếp theo đó là hạt sen hạt sen nghĩa là 50 điểm tống kim thì à, mua 1.000 hạt sen thì khoảng 50k điểm đó rồi tí nữa Khải sẽ đến uh, thành Tương Dương uh, trung tâm lúc nãy Khải sẽ mua cái sự kiện này một nghìn bảy xu một cái này Khải sẽ mua là một nghìn cái là bảy nghìn xu rồi xong đi ép thôi còn bên trên bên trên này là thịt gà là Evan Evan tiền vạn đó thịt gà này Evan tiền vạn Ờ. Rồi. Ở ờ, bánh trung thu thập cẩm này là bánh thường. Bánh thường thì nếu anh em anh mát một nghìn cái thì anh em sẽ được ờ, một cái là 7 triệu năm, một nghìn cái sẽ được 7 tỷ năm. Được 7 tỷ năm em bình thường rồi nè. Đó cái này gọi đơn giản là em bình thường. Là tiền vạn á, hay gọi là tiền vạn là bình thường. Thập cẩm sẽ được uh, kinh nghiệm theo các mốc luôn. Rồi đây, chúng ta sẽ ăn bánh trung thu con heo này nè anh ờ, một cái sẽ được 15 triệu và 1.000 cái sẽ được 15 tỷ 15 tỷ thì khá chắc úp được một cấp khoảng 22 đến 15 15 đến 20 phần trăm đó. đó gồm những nguyên liệu này đó cái nguyên liệu này khá nói này. sau khi mở ra thì sẽ phần thưởng đó là rương đồ định quốc ăn bang này ngon rương đồ phổ kim môn phái này ngon dùng tinh một đến ba bảo rương phổ chuẩn bị tím rồi mật tịch mật cao mật tịch cao thủ bí tịch cao thủ định bài quốc danh là bài boss đại à mùa này có lần bài boss xanh nè mùa này có lần bài boss xanh thì sẽ xanh ra áo này trang bị này vũ khí này còn lần bài đặc biệt thì sẽ chan ra sẽ đánh ra là um, nhận những chuyện các kiểu nè không minh thạch quá quen lòng đèn hợp đăng cái này được cánh à cái này được đô tốt à, ban hội ban hội còn lồng đèn uh, à, đăng này là vật phẩm đô tốt à cái trên là cá nhân cái trên là cá nhân còn ở dưới là ban hội đó rồi hộp bánh trung thu đặc biệt đó sau khi ăn thì sẽ thu lại hộp bánh trung thu đặc biệt và sẽ sử dụng được một số phần quà nè đó sử dụng phần quà nè sử dụng một nghìn cái sẽ được uh, tối đa năm chục hộp và phần thưởng là 5, 15 triệu nè đá vắt sáng nè thiệp thiếu nhi nè kỹ năng tiềm năng dán xe bào kim cương bào bắt bảo rương lỡ bao là hán thì tinh tinh hồng bí tịch mật tịch rồi sau khi ăn thì sẽ có là tiềm năng này chống phá linh dược và trong phái lên dược kỹ năng đó kỹ năng tiềm năng cái này hay gọi là bộ kỹ năng tiềm năng máu tống kim này lần bài tống kim này phi tóc tống kim này chiến cổ tống kim này thì tinh thanh hồng tận đâm kiếm hậu nhiên cũng nhìn sơ qua thì cũng tương đối không gì khác đâu mà không gì khác cái mình trước phong độ chặt lũ giảm quá tướng thì nó lộ rồi sau khi đặt 1.000 cái thì sẽ nhận 100 triệu S và vòng sáng siêu đẹp màu xanh rồi nè 20 ngày và nặng ngẫu nhiên nhận được mặt nạ này đó này có rương bạc nà này ngẫu nhiên sẽ có bạc nà khánh cả năm 15 ngày cũng được ngẫu nhiên có bằng thưởng này một trong hai bằng thưởng là tiết băng tinh hay là tiết hòa tinh ok bạch chân đơn à, đã thành 9 ít bí kíp 120 đã thành 120 bảo rương trong bảo càng khôn này đó cái quan trọng là lấy càng khôn lấy hai hai cấp kỹ năng người thiếu lâm này bà bất đại định bà trung thu thiện thể trần giới và chúng thu này boss tiểu dạng như boss tiểu nè rồi biến tịch mật tịch cao thủ rồi sẽ có một cái hộp đen nè có một hộp đen là hộp quà trung thu may mắn sẽ mở ra được ngẫu nhiên này 500 triệu một bí kiếp một đại thành là một bảo rương ờ, ok người 15 ngày thì tin ok giúp anh thôi em ơi đó nãy giờ mở đã xong rồi mọi thứ tương đương khoảng một nghìn thôi nè một mỗi thứ mình đưa một nghìn cái bây giờ à, da, nó chạy đâu vậy? à, chà, chà. xe mình nó đi uh, mua máu ok phải tắt đã. rồi anh em mỗi thứ một nghìn và kèm 7 sâu, bảy nghìn sâu là cái đổi xu ạ nói chung anh em đừng có xem trên video khải hoặc là video like thì anh em cũng biết rồi anh Evan thì cứ nếu mà anh nhanh thì 10 kim còn anh mà đợi mở nguyên liệu như thế này thì khoảng 7 kim đó 7 kim và tốn theo điểm tấn kim nói chung là nó vẫn rẻ hơn cái 10 kim kia ai muốn ăn nhanh mà ăn 10 kim thôi rồi Đổi 7.000 xu đấy. Số 7. Số 7. Số 7 sáu bảy sáu bảy sáu bảy rồi ok nhà khai đi mua một nghìn điểm tống kim này một nghìn uh, cái event tống kim này mua sử dụng ghép event này đây mua túi hạt sen này hạt sen mua một nghìn túi đó ok chưa mỗi loại một nghìn cái như này rồi dễ thôi bữa giờ đỡ được đỡ giành được ít điểm đúng kia mà cái đợt thiên tử vừa rồi mất điểm ít điểm Ôi, lộn Dương Trung Tâm anh em đang xem trong khám la ủng hộ chơi nha em ơi chứ vậy anh em mình thực ra cái gì nha anh em mua này mua thịt heo này một nghìn cái này đó ok chưa đầy đủ nha nè ép này ghép bánh trung thu con heo ok đó ok rồi còn món này nó vứt cho xe đi ăn riêng rồi ô oh, ăn riêng được luôn ngon ngon ngon này ăn riêng được luôn đúng không tí nữa ăn sau giờ bắt đầu anh em cùng ăn cái bình này em ơi cắn bình quá tưởng quá tưởng nè ô cánh quá tưởng nó không hiện hình luôn đó rồi thiên sơn này ừ ờ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi anh john biết đây kiếm lần bài boss cho bác nó vào phá vui chứ chả có việc gì làm cũng hết buồn đúng không rồi chúng ta cũng đi ăn như vần Tại bây giờ thì Khải hay như vân hay đi nhảy thành Ok anh em cùng nhảy thành nha vui nha Anh em một nghìn cái bánh con heo Cô ấy ấy không để chỗ này được ta Ok nhảy miền Tây à. Một Không ăn được ta không để chỗ này được nè Không đỡ được Có thể hai vật phẩm rồi nè hai ô á ờ, Ok hai ô không đỡ được Cất tay thôi lý lồng đèn tốt cá nhân à. đây lồng đèn tốt văn hội ở à, đầu Vậy chưa có gì được bỏ này hay treo đây tinh hồng là bài bót trời ơi thu đặc biệt máu mê tài lê một là bài bót vẫn chưa có gì đặc biệt em ơi một viên tinh thần như đây rương đồ phố định quốc ăn bang ái cha cha ngon định quốc ăn bang luôn nè một rương rồi à, ngon lành gần đào tinh một tiếp tục đi thành khác đi thôn đó thôi mới hội anh thành rồi à. đó cảm ơn bán của nhà nè tiếp tục thì tinh thì tinh hai rương ngon hai rương đừng ngót ăn ban trời mùa này chắc ăn ban mình ngót đời luôn em à tỷ lệ ra ăn ban rồi đó tiền thua lộ 8 tiếng như là trình bày đặc biệt đặc biệt hai cái đặc biệt cái này nó che che có chịu gơ luôn nè bọn dưới người che ờ dưới nè dưới nhìn đỡ hơn nè nó cứ trên này cứ nó che che có chịu quá ờ, ủa gì đây chấn phái linh dược Evan một Điểm kỹ năng Ngon Điểm kỹ năng Anh em đang xem cho khảo like cho anh em như này Quyển mặt thịt 13 Ok ngon luôn Ok ngon luôn Khả năng ăn Nguyên Bình sâu này Việt Nghiễn ơi Ăn Nguyên Bình sâu này nè Sơ đồ giang hồ ba rương hồng kim định quốc ăn ba này thành độ Kéo ăn trước như này như này là coi được lời hay lỗi nè tại anh tốn hết khoảng bảy kim rưỡi này cả nguyên liệu lại kia bảy kim rưỡi đi tức là tức là không ăn được cho làm gì trong chó thì tinh này đó ba viên thì tinh này một viên như này rương đồ phổ hồng kim ờ. À. thì tinh ai chà chà hai dương tinh năm năm dương tinh này không như hết đâu à? đây trang bị tím xấu dòng máu chọn cái này phải đưa xe dài dòng này. tinh hồng tinh hồng thiếu rồi nãy chưa có cái nào hot anh em ơi gần 400 à, cái này 400 cái này. thủy tinh này thủy tinh nữa này ok làm khoảng 15 viên thủy tinh là thu hồi vốn rồi này mà này thiết là hán nữa mấy cái này bán đi hán bán này, bán này, đại lực là bao đại, đại danh đánh ôi nem rương đồ phố đừng bắt luôn em ơi à đồ phố, à. rương đồ phố, à, ai à, rương đồ phổ tưởng rương ờ, rương mở ra ăn ban định quốc luôn nè nãy tôi tưởng mở ra ăn ban định quốc luôn có đồ phổ thì server này đòi vậy nè đầy nhóc sao không có phổ sao không có phổ hồng kim môn phái ta vẫn chưa có phổ hồng kim môn phái ta một như người tin nữa ok ba bí kíp à, còn 500 cái rồi hết em trong cái nó trong cái nha à, từ à, lấy con cò lon đứng nó dọn đồ á à, để nó chặt rương quá này em ơi anh em trong cái này anh em trong cái anh em đang xem cho một like anh em ơi anh em trong cái thì anh thêm là trong cái nữa anh em này bước ba mấy cái ba thuộc lớp được vào nó này máu me bạn này sốt hết để thì chọc chỗ sao dán được lum từ lưng ok tiếp tục đấu nữa cái gì đây 5 điểm tiềm năng nữa ngon 5 điểm tiềm năng thiếu là hán bài mới đặc biệt ui nay có ba lần bài boss thôi nè khá là ít luôn thì tinh cũng được làm chục viên thì tinh là được tinh hồng bài phong độ trộm tổng máu thông kim không này bài boss đặc biệt nữa này ô nãy chưa thắt là bài bất thường nha đa số là bài đặc biệt thôi nè đặc biệt nữa này đặc biệt nữa này vô tử rồi có vẻ chập rương luôn rồi máu me này cái này máu thông kim rồi nè vào cho nó trong chó thôi chốt chậm luôn luôn rồi hết ô luôn hết ô luôn ok đúng này rồi chưa được luôn mấy cái này dư vứt chồng đây tóc bang nè cá nhân nè điểm phong độ ấy chưa, điểm phong độ là có hạn trời phong độ có hạn trời sư đề dân hồ tin một giờ dọn đường hơi đuối này thì tin này tin ba ok một viên tin ba chịu liên thương bám cái này chỗ quá viên tiềm năng cái này anh được một loại mùi viên và đá vái được thêm năm điểm tiềm năng đúng rồi hà minh này anh hơi mấy cái đồ thừa này mà bán chỗ chỗ phong độ phước luôn bên hàng phước luôn anh mới cái này hết đi nó khó chặt rương ạ có hai chín nữa, anh giờ chốt nha nè à, các anh mới cái túi này nó chặt thêm ba ô nữa Xong Thái nói chuyện À Khải Khải thắc mắc Đợi là Khải làm video như hai cam ơi Khải đang thắc mắc kênh bang á Đang à, nghe, nghe Vịnh mà Đỡ bị ồn ào nè thì ba ô nữa Chứa gì chứa nè Rồi tiếp tục Gì đây chuột là cái nhân nữa cái nhân và ban hồi nữa quanh con heo vứt luôn anh trai <laughs> ok em ơi hello giang em ơi đang anh vần thử xem thử như thế nào nha mọi người đồ tính ra nãy giờ mới có hai bốn sáu tám viên thủy tinh rồi nè ít vậy tám viên thủy tinh ba viên tinh hồng bất đại thì bảy con à, 4 viên tinh hồng tinh hồng này rẻ bèo này mà tinh hồng này rẻ như cho luôn này vài chục xu ống cấp này thì tinh gì này hiện tinh vậy này thị tinh này thế nhưng thị tinh này bot này còn trăm chín mấy cái này ui nó hộp này sát thực nó hộp rồi hết chỗ nữa à chẳng chỗ quá cá nhân này ban hội này. giờ tiếp dẫn đường cho nó đẹp tiếp tục anh em còn 160 cái nữa thôi nè đủ có vẻ hơi nhỏ ấy biết lời lỗ đây à, ờ, tiên thống lộ ba cái kiếp ba bịch lát bỏ luôn chập chỗ Tinh thần bảo luôn Mai cho xin vội tinh thần nha Ok Huy ơi Dư thì cứ lao dịch lái thôi Nãy giờ được à, 9 viên tiền tinh rồi Bài boss thì được 2, 4, 6 8 là bài boss, 9 bài boss Khá là tương đối giống nhau nè Ảo bài 9 thì tinh Rồi tiếp tục Trong một cái cuối cùng lên 12 13 viên thôi nè lên còn cho mấy chục cái nè có vẻ như không có gì qua Dương Châu phát à. lần này phải bó chuột vô nè phong độ phong độ đặc biệt tinh hồng sợi tinh hồng này chắc được 6 à, viên đó thêm viên nữa rồi vừa đủ bộ luôn Ôi, thêm những thiên tinh nữa 10 viên rồi. Ồ, 10 thiên tinh. 10 phút đại. Còn gì nữa? Cứu người này. 5 điểm tiềm năng cũng này chắc hãy cắn cắn rồi. mọi người để tới cắn xem. Rồi. Còn một cái cuối cùng sẽ là phần quà đặc biệt nha anh À, ờ, trước khi khui quà đặc biệt hãy giao dịch cho nó khỏi chọc rương ra. Chúng ta cùng khui quà đặc biệt. Cùng khui quà đặc biệt nha anh Bỏ qua này bỏ qua này bỏ qua này bỏ qua này qua đây qua đây qua đây vài bot bỏ qua luôn chọc chỗ vài bot tầm này vài chục xu cái nè rồi nó quay ổn định rồi đó rồi khai sẽ cắt uh, à, khôi không biết lên được hay không khôi được khôi luôn sử được nha 30 ô trống mới khui được rồi cái này bỏ trong sơ đồ này cái này được uh, 40 xu bỏ trong này bàn rương này chưa biết giá bàn rương này chưa biết giá tinh ba ok tinh ba rồi mấy cái này chưa biết giá đồ tốt ban hồi là bỏ vô đây mấy cái này rẻ bỏ trong không cần tính tiền nè rồi trang bị số tím số dòng ô hôm nay không có không có không có viên đại luôn nè viên tiểu bỏ trong luôn đây không có giá bỏ trong luôn làm giả tàu này. à còn gì nữa tiểu lầu bỏ trong luôn vài chục xu không có giá trị rồi khui đường cuối này đó như đây à có cũng đã thành trời đã thành chín ít tức là thành trăm hai mươi nè trời đã thành chín ít chịu rồi chịu rồi thành chín ít à, được cái này à, hai trăm xu Thân thiện đừng cứ lời lỗ nha Đây Đây anh em ơi, tính anh em là lỗ nha Cái này là cái cảnh năm Thì Evan ai cũng có rồi Đỡ mà nói thì giá nó khoảng tầm trăm xu không có nhiều Rồi, cho nắng trăm xu đây Mở cái kiếp này Ô, tiền về Ba kim, ba kim Có tiền về <laughs> ha ha ha ha ba kim giao dịch lệ tiền về em ơi có con bí kiếp nghe mười trưởng là tiền về đó cả ba kim tại vì ở server mình bí kiếp nghe mười trưởng không có nữa không có toàn đi phải đòi 4 kim như anh em thấy hôm trước không sao đòi 4 kim mới ra nè trời ơi có cái bí kiếp ba kim ngay ai bán thôi ra bán thôi ai mua bán thôi anh khải chơi thâu đêm à đúng rồi em ơi like 99 rồi rồi tiếp tục <laughs> tiếp tục tìm về tìm về tìm về tìm về biết ai chơi không ok tiếp tục em ơi cái càng khôn này thì hiện tại khải đang ra mua một kim đó so với hiện tại một kim còn cái này thì ba chỗ này đầu tiên một kim nha rồi mấy cái rương này thì khoảng uh, ờ, 400 xu là cho cũng biết kiếm là hai kim thôi hai kim một kim là ba kim này 400 xu là 3 kim 4 3 kim 4 cuốn này khoảng 300 ờ, cuốn này khoảng 100 xu 3 kim 5 cuốn này thì khoảng 500 xu 4 kim đó rồi hai cái này thì chấn chi giật này nọ thì khoảng một cái kỹ năng thường thường là 700 xu đó là 4 uh, 700 xu mà khải cho 500 xu thôi 4 kim 5 rồi cái này cho 250 4 kim 75 đó rồi mặt nạ mặt nạ thì, thì mang vào lấy cái kháng cảnh năm thôi chắc khoảng trăm xu bốn kim chín nói chung tầm đâu bốn kim trong ờ, một trăm năm mươi đi cho trong tiền bốn kim chín ôi biến tịch nguyễn nam đến ba cuốn nữa trời bốn kim chín còn cuốn này chắc ba trăm xu một trăm xu một cuốn năm kim hai tiếng thổ lộ này cho năm kim hai cái này một trăm năm mươi xu là năm ba năm năm ba năm mươi nút chưa nút được 5350 thì tin thì cho 200 thôi một hai ba năm cái 10 là ngọn 5352 5350 nhất lộn thì hiện tại cho khoảng ờ, hai kim nữa cho khoảng tầm 7 kim rồi 7 kim rồi bắt đầu rương mở luôn 7 kim 3 7 kim 3 mấy rồi mở chỗ như thịnh số rồi 7 kim mới đúng không giờ cái này là ờ, bất đại này bất đại trung bình là 750 xu một con thì à, hai con kim rưỡi hai con kim rưỡi cho là lúc nãy là bảy kim rưỡi đây thì à, được chín kim chín kim rồi rồi cái này à, quan trọng nè cái này mở ra bảy kiếm 120 là tiền về nè mở nè trời <laughs> ra dương thủy tinh quá nhỏ rồi chín kim hai chín kim hai còn mấy cái đồ phổ hồng kim này là mở ra một đồ phổ hồng kim à hôm trước là anh ra đồ phổ nè thì nó rất là chặt rương còn lần này thì nó cứ gom như thế này á đỡ bị ờ, chặt rương nè còn khi nào mình cần đồ phổ gì thì mình mở thôi đó cũng như là rương đồ phổ ăn ban đình quốc chung là thu là được 9 kim máy rồi ok chưa bây giờ khai sẽ mở tiếp tục 50 túi quà trung thu đặc biệt trong này sẽ có phần thưởng nữa nhé nào đó cho khoảng 9 kim đây chung là không lỗ nha mọi người không lỗ khả anh không 7 kim rưỡi thôi không lỗ nha nào không lỗ nha rồi tiếp tục khai sẽ anh 50 cái đặc biệt này cái này có gắn kim phi phong này phải cánh cái này càng không hai cấp trước ra đó, ra cho đặt tóc 101 ra chờ bữa giờ này mà đây đặt 101 đấy chẳng phải là đó 101 thấy chưa nè em trộn chém hai bằng chân luôn giờ tầm này chém hai bằng chân luôn nè rồi đặt mất rồi nha tầm này mà mang đao thiếu lâm tóc uh, 40 thì chỉ mới 122 thôi cũng không đặt được 126 phải mang thêm một mặt nạ nữa mày ra phi phong đó nữa mày ra đúng rồi mang thêm một phi phong mặt nạ nữa mày ra lên tóc chín 96 rồi nè má rồi này ok tiếp tục em ơi chín kim rồi giờ coi thì lời lỗ nha mở tiếp theo nè còn nãy là 10 cái lệnh bài boss nè nó khoảng tầm vài chục xu một con khoảng vài chục xu thôi thu được vài trăm xu không có nhiều túi là hãng workshop để làm gì trời ui show ui show bằng nhiều tâm kinh nến nè nó đến được 50 xu thời gian đang chơi khổ lắm mà tinh thần. chỗ cho xe ngon ấy xe đang thiếu này mà chín cái này đây nhận kiếm là bao kiếm thiết là bao ok phi phong đâu Ủa, mình tìm phi phong một cấp này mày phi phong một cấp giỏi roi ngựa phi phong đâu xin cái phi phong nào phi phong connect một cấp phi phong connect một cấp trời toàn toàn ạ à, toàn ạ à. toàn ạ à, toàn ạ đây phong lăng độ trời ơi à giờ có cuốn bí ngày mây rồi nè lời được cuốn bí ngày mây này cũng này bèo cũng lắm còn hai kim mấy ba kim mỗi được cũng bí kíp nè nói chung là không có lỗ được bỏ 7 kim thì thu lại cũng hơn 7 kim không có lỗ được lời được mất kinh nghiệm rồi đó như là là bao nữa phi phong đâu đủ khá cần phi phong đây mày phi phong rồi không có phi phong luôn cho hơi toàn thân phụ cho xe không à được một cái năng nữa ngon lành cành đào nè cho à, nước thêm được uh, 500 xu nữa nè đó thêm 500 xu nữa, ngon lành cành đào mình có bốn kỹ năng rồi tại vì điểm kỹ năng này tăng vào điểm gì ta hết điểm rồi tăng luôn <laughs> hết điểm rồi tăng rồi bốn full hết rồi nè full sạch sẽ này đang bắt đầu minh vương chơi vui vậy cái hôm này không có gì để tăng luôn nè không gì để tăng luôn đó, tăng hết luôn cho vui cho tăng nóng hiện ta nó bị sao vậy khả tăng nhiều nóng nó hiện điểm nè vãi liền vào <laughs> tăng hết điểm luôn Trời tốn mana 12 mana bán luôn Thôi Giờ kỹ năng Ôi Giờ cái mình đẹp quá anh em ơi Ui cha cha Mới nhảy thành dòng đẹp chưa Kèm với ngựa tối phiến là đẹp quá Còn 18 Trời ơi Trời ơi Phi Phong đâu Phi Phong Phi Phong Trời ơi má nó cho đậm Nó cho ba cái uh, phù Cái thổ phù nhiều quá Thiết là hán quá trời Boss Ở thiết là hán sốt đi nè mà số số rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp phi vọng phi vọng phi vọng rồi phi vọng mà bọn nữa phi vọng chủ quá này mày chủ quá chủ quá chủ quá bột nữa phi phong đi trời đủ sang lần này ra bớt nhiều rồi thì tân cũng không ra luôn em mùa này không thấy thì tân cũng 10 viên luôn đứng luôn cục 200 đựng trăm sâu cho những cái tinh hồng năm ô trống đậu sẵn năm ô trống này bám nè bám nè trời <laughs> khiến cái viên phòng chùa quá em ơi tăng hết thằng long đi chan tốn mà nào lắm anh em đi chan hết thằng long làm gì tốn mà nào lắm đi chan nữa mà trời ơi tính ra thì à, bỏ 7 kim hơn thu lại cũng được à, hơn 7 kim nè không lỗ nha mọi người lời kinh nghiệm quá trời nha này full năm mua túi không được mở nữa ok hết rồi à, hiện tại cho anh em xem bố chống phái cho anh em xem lực tài nhiều nha chung là video lần này anh Evan khá là ok nè em ơi được 15 tỷ up uh, một cấp uh, 20 phần trăm rồi có 20 phần trăm được tay 9k vừa rồi là khải cắn thêm càng khôn được tay 9k rồi thì khải sẽ tăng thêm uh, máu đi để chủ đam với cái ba 9k là hợp lý rồi à, mình đã lòng 16 ngàn máu tầm này mà khải lên được uh, một cái phi phong kỹ năng nữa đi thì sẽ lên là móc 37 uh, chấm phái sẽ lên được 14 tóc nữa ôi nếu mà khả lên được 14 tóc nữa khả sẽ đạt 126 nữa nè 82 này, này cho anh em xem này Đại Khải đang có sở hữu là 112 rồi đúng chưa 112 Đó 112 tóc Và trong phái Khải là 36 Nếu mà Khải lên được một kỹ năng vốn có nữa Thì tốc độ đánh ngồi công của Khải lên 96 tốc độ đánh Nên em xem kéo lên cao lên em xem Đó sẽ lên thêm là từ 82 Lên 96 Thì lên được 14 tóc nữa Thì nếu mà lên được 14 tóc thì Khải sẽ đạt 126 như nào Ê Thiếu Long này đạt 126 quýnh ai chịu nổi trời Em thấy không thì năm này đặt một hai sáu nữa ai chịu nói em thiếu một kỹ năng nữa em ơi hiện tại bây giờ á là đầy đủ rồi dòng băng hội nè dòng càng khô hai cấp nè rồi mặt nạ này thiếu một phi phòng nữa thôi thiếu một phi phòng nữa quá ngon quá ngon được được được được được lấy thiếu một phi phòng nữa đặt em ơi quá chất lượng ok đặt một vài xấu luôn em ơi ngon đấy rồi anh em xem video này đừng quên cho khả like chơi anh em ơi à, ờ, mùa lần sau khải ăn cái vần nào khải sẽ làm cho anh em xem nha nói chung là lần này không có lỗi gì lắm anh em ơi ngon ấy ừ à, cái nón ba cấp dính liền cái nón ba cấp là lợi hại luôn nè trời đạt lên một hai sáu luôn nè đâu ngon nha phi phong một kỹ năng thì ở server tầm này khoảng tầm một năm trăm xu đến một kim nha hai cam ơi nhưng mà hiện tại anh vẫn không ra để mới canh nữa nè anh không ra chứ anh mua bỏ vào chỗ này đẹp rồi anh không ra nữa chứ đồng rất là đẹp nha nón bốn cấp đẹp ba cấp đẹp nha đợi tới được hãy tham khảo tụi em trong bang anh có phi phong không đâu mặt nạ thì mai hết hạn rồi ngày mai phải sắm lại phi phong của mặt nạ thì nó mới đạt được một hai xấu nè đó nếu tầm này chỉ đạt được một lấy một thôi đâu cân nha nè ok anh em ơi nãy giờ thầy uh, ờ, mới một anh cuốn cái cặp nhận vô danh đã kích cho anh em xem này <laughs> thóc màu đánh chịu nổi ai chịu nổi trời để mua cái đó cho anh em biết được cái sự khủng của thiếu lâm khi đặt một hai xấu trời một hai mười tám rồi quá chắc luôn này mà lấy bana này đây nè trời ơi ba mươi tám trăm phải đặt một hai xấu ba mươi bảy đặt một hai xấu như này này khả tính rồi 37 ra 126 thêm một cái nữa thì nó lên 128 lên được hai tóc tiếp theo đây như uh, lúc nãy thường lỡ thì uh, bình thường á thì Khải sẽ đặt như thế này thì Khải 7 6 kỹ năng 6 kỹ năng thì uh, hiện tại cái này là Khải đã bóp rồi đi thành khác nữa. nó nó bóp nó dính rồi nó bóp dính tóc rồi nè đi thành khác nữa mình cắt cho nó bó hơi tóc lại nữa đây như bình thường thì với số kỹ năng này á thì à, khải đạn này khải đạn một một lém một thôi đó một lém một thôi chém hai bằng chân này em thấy hai bằng chân không đó hai bằng chân chưa rồi giờ anh em chúng ta lên à, một hai sáu thử như thế nào nha thì hiện tại chỉ cần một kỹ năng nữa thôi là lên thôi mà khải tìm phi phong không ra nãy khải tìm phi phong không ra đó một một kỹ năng nữa là lên 96 tốc độ đánh là sẽ đạt 126 nhưng mà thì không ra là xài nhẫn vô danh đó, vô danh vô danh đó bóp trong file ngay đạt 1218 rồi chém từ máy bằng chân như này 128 đạt 126 đúng rồi nó chém cỡ này bữa sau thì ông ờ, lạ bất lương với lại canh mì chém năm độc khải cũng nhanh chết được năm độc cuốn nhanh chết được em thấy không nó vẫn ra hai bằng chanh mà nó nhanh quá trời nhanh luôn gì nãy canh mươi chém năm độc vài đao chết rồi trời <laughs> dài biểu sao ai chịu nổi trời nè không trời đó nè rất là nhanh luôn nhanh hơn ít hai lúc nãy luôn ít hai lúc nãy là một lấy một lúc nãy là một lấy một hai bằng chanh nè nhưng mà nó rất là chậm phạt phạt phạt phạt tuy vẫn ra hai bằng chanh nhưng mà nó chậm cảm giác rất là chậm còn này á một hai sáu ra hai phần trăm cực kỳ nhanh luôn em thấy nha liên tiếp liên tiếp dính nói nhau có thể có thể nhìn là bốn phần trăm một lúc luôn em thấy nha có thể thấy nhìn bốn phần trăm một lúc luôn chấm dài bữa sao ai chịu nói <laughs> quá khổ rồi ok em ơi nãy giờ anh Vinh thì khải vẫn muốn test cái đó thôi